lời tiên tri của Phật Thích Ca Mâu Ni 2.500 năm trước đang ứng nghiệm. Biến chủng virus hiện nay đang xuất hiện tại nhiều quốc gia khiến tình hình dịch bệnh càng trở nên khó đoán khó lường. Đồng thời mọi người kinh ngạc phát hiện rằng trong kinh Phật dự đoán rằng đến một thời kỳ đặc biệt sẽ có thiên tai liên tiếp phát sinh và dịch bệnh lưu hành rất giống với tình cảnh hiện tại của nhân loại chúng ta và thời kỳ đặc biệt mà Phật giáo nói tới chính là thời mạt Pháp, mạt Pháp, Pháp mạt. Mạt Pháp mạt thế, từ này bắt nguồn từ Phật giáo là lời Phật Thích Ca Mâu Ni lưu lại khi truyền pháp. Trong lời giảng pháp của mình, Phật Thích Ca Mâu Ni đề cập rằng ước vạn năm sau khi ngài nhập niết bàn, pháp mà ngài truyền lại sẽ tiến vào mạt pháp. Đến lúc đó, pháp đã truyền lại đó sẽ không còn có tác dụng độ nhân. Quả nhiên, sau khi Phật Đà nhập niết bàn, tăng nhân căn cứ theo lý giải cá nhân của mình mà đi lý giải, giải thích những lời mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng. Theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần đã quên lời mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng chân chính là gì, cũng chính là lời giảng chân chính. Xin được báo cáo tôi phải cần báo cáo chớ giờ đây hết tiền Thì giờ làm sao đành đi dây không chừa một người nào giờ thì mặt nó chai bà hai thiếu đà hai tháng trước còn thêm bà sao bánh cùng thiếu cả tháng rồi kiểu này chết đôi thật sự cần giúp đỡ xin hãy cho mượn tiền rồi dịch nó qua thì tôi mang qua trả con giờ thì bỏ trừ chừng nào hết dịch chồng nó nâng dân tư lứa nhà ta chẳng còn gì ăn cá mì gói giờ cũng hết giờ đây sống kiểu gì ôi ngày dịch về làm nhiều nơi thất nghiệp rồi nghỉ ngơi hai giờ cũng khổ rồi tình báo cả làng còn về giờ biết sống sau đây Nỡ bây giờ thì ngập mặt Mướn nữa mà ai cho Mong gần máu trở gấp Hết tiền xạo sống nay Cái gì cũng hết sống làm sao hả trời Mượn nợ tầm lâm Rồi ai cho mượn nữa Tôi cầu xin mấy anh hôm nay người dân khóc xin nhìn lại một lần mà chở giúp cho dân giờ đây cả làng đều khốn khó thì xin hãy trợ cấp người dân biết ơn nhiều ôi ngày dịch về làm nhiều nơi thất nghiệp rồi nghỉ ngơi ai giờ cô tiền hết sạch rồi Giờ biết sống sao đây Nỡ bây giờ thì ngập mắt Mướn nữa mãi cho Mong gần mau trở cấp Hết tiền sao sống nay Cái gì cũng hết sống làm sao hả trời xin nhìn lại một lần mà tay chở cho chân. giờ đây cả làng đều đói khổ thì xin hãy trợ cấp người dân biết ơn nhiều giờ đây cả làng đều đói khổ thì xin hãy trợ cấp người dân biết ơn nhiều chưa qua nhưng tôi đây sắp qua đời Gửi bỏ quê hương tôi tha phương chốn thể thành Giờ thì ở đây có đi đâu được nữa đâu Kiểu này chắc chết bà tiền nhà trọ đóng chết cha Rồi chưa hết đâu đang giãn cách chắc hơi lâu Thì nay mai đây đi ăn mai sống qua ngày Bài dịch nó sáng chơi nên cả làng nghỉ ngơi Mà nghỉ ngơi kiểu này lấy cái quần gì mà tôi nhạc dễ cho đời buồn nghe ba con Giờ thì có buồn cũng phải cười để cho vui Cười vui cho qua chớ buồn phiền cũng được gì Rồi mai đây qua thôi tạm thời ta nghỉ ngơi Chớ không lẽ nghĩ quẩn chưa hết đâu đang giãn cách chắc hơi lâu thì nay mai đây đi ăn mai sống qua ngày dịch no sáng chơi nên cả làng đều nghỉ ngơi mà nghỉ ngơi kiểu này lấy cái quần gì mà ăn ăn xong tôi bắt phim ngồi coi tôi bấm điện thoại thêm chế nhạc ca hài hài gọi thêm những kênh đừng hoang mang mùa dịch này Mày đây cũng trở lại như xưa Thì giờ coi nhạc chế cho đỡ buồn nghe bà con Giờ thì có buồn cũng phải cười để cho vui Cười vui cho qua chớ buồn phiền cũng được gì Rồi mai đây quá thôi tạm thời ta nghỉ ngơi Chớ không lẽ